Sometimes I feel like giving up, but I just can't. And isn't it my plight? Laying on the bedroom floor, feeling nothing. Overwhelming, insecure, give me something. Could take to ease my slowly. Just have a drink and you feel better. bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video liên quan đến cái phần mềm giả lập Tencent Đó chính là nhiều anh em bàn luận về không cài được cái PUBG Mobile phiên bản tiếng Việt ở trên cái phần mềm Tencent Hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn với các bạn Đầu tiên là mình sẽ mở cái phần mềm Tencent lên và mình sẽ vào video để hướng dẫn với các bạn luôn các bạn bật cái phần mềm Tencent Gaming Body lên bạn nào chưa biết cách tải và cài đặt ở đâu các bạn truy cập đường link ở dưới phần description video hoặc là bạn vào trực tiếp trong trang s ss gì nhỉ các bạn vào trong cái phần trang giả lập Tencent đấy các bạn vào phần à, s i s i z s zq đấy các bạn vào trong phần uh, Tencent này quên mất rồi Z ZI ZS được chưa qq.com ấy đây này qq.com để chúng ta tải cái phiên bản làm giả lập Tencent về sau khi tải về các bạn sẽ có cái việc nó sẽ tự động cài phiên bản quốc tế thì nó sẽ không có cài phiên bản Việt Nam đâu các bạn các bạn muốn cài phiên bản tiếng Việt đấy bạn muốn cài phiên bản tiếng Việt đấy thì các bạn cần phải tải trực tiếp từ cái trang chủ của cái nhà phát hành phát hành game chính thức tại thị trường Việt Nam đó chính là pubg m vn để chúng ta có thể là pubg zing để dạ m zing vn để chúng ta tải đó đây là cái phiên bản tiếng đây là mình đã cài tải tải về rồi bạn nào chưa biết đấy bạn nào chưa biết đấy thì các bạn có thể vào trong cái phần PUBG các bạn chú ý này vào trong cái cái cái cái chỗ này để chúng ta tải nhá khi các bạn vào trong nó sẽ có trình duyệt này sau đó các bạn vào phần pubg m chấm dinh chấm vn sau đó các bạn enter thì đây là cái trang phát hành chính thức tại vng tại thị trường việt nam vinagame đó thì các bạn thấy là phiên bản tiếng việt đó ở đây nó có các hệ điều hành cho các bạn download đối với trường hợp mà máy điện thoại của bạn ấy không tải được cái phiên bản tiếng Việt các bạn cũng có thể vào trang này tải đối với máy Apple Store đối với chiếc máy iPhone đấy hệ điều hành iPhone đấy hoặc là hệ điều hành iOS nói chung thì các bạn vào trong phần Apple Store này, này App Store đấy để chúng ta có hình quả táo mà nó cắn một nửa này cắn một góc này đó vào đây để tải còn đối với điện thoại cái điện thoại di động của bạn ấy smartphone của Android thì các bạn vào trong phần setup ở đây này để tải thì nó sẽ dẫn trực tiếp đến cái trang đó luôn đó nó có logo của VNG còn đối với trường hợp mà các bạn không có ấy, thì các bạn sẽ uh, không có tiếng Việt đây thì các bạn sẽ chỉ việc làm tương tự là các bạn sẽ có tiếng Việt thôi còn đối với trường hợp các bạn tải file APK về cài đặt bằng tay nhiều anh em thích cài đặt bằng tay vì cài đặt bằng tay nó thích hơn không ạ thì bạn có thể click vào đây này để tải sau khi tải về xong ấy cạn đời cái phiên bản này tải về xong ấy nếu mà nó tải về xong ấy các bạn chỉ cần mở mở cái file này lên mở cái file này lên và chạy ví dụ như mình mình đã tải xong thì mình chỉ cần nhấn in tồn đấy nó đang in tồn game này đấy các bạn tải về xong các bạn mở lên và in tồn game được chưa bây giờ nó đang, đang nó đang cài đặt nhá còn chờ vài giây để cho nó cài đặt ở đây mình mình đã tải về rồi đấy đó thì nó đang cài đặt nó cài đặt nó cũng nhanh thôi các bạn sẽ chờ vài giây để nó cài đặt nhé sau khi cài đặt vài giây ấy xong ấy thì các bạn chỉ cần finish và các bạn sẽ có được cái PUBG Mobile này này đấy cái phiên bản à, tiếng Việt ở đây phiên bản tiếng Việt ở đây khi các bạn thoát ra ấy, thì các bạn nó sẽ có có cái cái biểu tượng của PUBG Mobile ở đây game đây các bạn thấy chưa những ứng dụng cài tiếp theo nó sẽ có dạ, và logo logo của VNG chơi game quá 180 phút một ngày có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nguy hiểm thế nhờ các bạn bạn nên hạn chế chơi ra mình thấy là rất nhiều nhiều em cắm đầu ở đây chơi rất là lâu dạ, chơi một hai ba tiếng để các bạn à, giải trí thôi các bạn chơi nhiều quá thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe thật đấy được không? ở đây đã phát hiện giả lập PC đội của bạn hoặc là bạn chỉ được phép ghép cặp chơi với những người chơi trên PC mà thôi yeah, dạ, chơi trên máy tính đó thì cái này ấy thì các bạn cũng nên chú ý cho mình nhá ờ, thì cái vấn đề này đó chính là sao đó chính là cái máy tính ấy thì nó chỉ chơi với những máy tính hoặc là những người điện thoại nó chỉ chơi với người điện thoại hoặc là nó sẽ phải ghép một số trường hợp như sau ví dụ như người hai người chơi điện thoại nó sẽ ghép với hai người chơi máy tính được chưa đó hoặc là ba người chơi máy tính và một người điện thoại nó sẽ ghép với ba người chơi máy tính một người chơi điện thoại bên kia ví dụ như trong team của mình có hai người chơi máy tính hai người chơi điện thoại nó sẽ ghép team ở bên kia đó chính là hai người chơi máy tính và hai người chơi điện thoại nhưng trường hợp này nó đôi lúc nó hiếm ấy thì nó sẽ sẽ ghép cái kiểu có nghĩa là ba người chơi máy tính và ba và team ở bên kia đó chính là bốn người chơi máy tính dạ, đôi lúc nó nó kiểu thế các bạn ạ hoặc là team của chúng ta một người ba người chơi bằng điện thoại và tất cả những người ở bên kia à sorry team của chúng ta là ba ba người chơi bằng điện thoại một người chơi bằng bằng máy tính ấy thì nó sẽ ghép ở bên kia nó cũng như thế ba người chơi điện bằng điện thoại một người chơi máy tính nhưng đôi lúc trường hợp nó không tìm được đội ghép ấy thì nó sẽ nó sẽ ghép là ba người chơi máy ờ, ba cả team ở bên kia chơi máy tính luôn được chưa cho nên là nó rất là thiệt thòi cho những em em mà mời ấy những đội mà mời ấy mời là như nào tức là mời trực tiếp vào đây đó cho nên là anh em cần phải chú ý là khi các bạn chơi với em giả lập như này ấy, thì nhiều anh em không thích được chưa nói chung ấy thì, thì nó nó sẽ chỉ chơi với những người cũng chơi máy tính thôi các bạn ạ nó ít khi được chơi với những người mà chơi điện thoại lắm các bạn ạ nó nói chung chơi để thích thôi mà rất là nhiều anh em mà không thích những người mà chơi giả lập dạ. đó trả lập thì nó cũng sẽ chơi với những người giả lập mà thôi dạ, đó cái đây là vấn đề này nó bình thường thôi mà nó yếu chơi để thích thôi mà các bạn có thể mời đồng đội vào nhé. ở đây là cái giao diện tiếng việt của nó các bạn có thể xem ở đây nó có giao diện tiếng việt đây là cơ bản này có các chế độ khác nhau các bạn có thể xem thêm ví dụ như bật chế độ ngắm bắn này nghiêng người bắn này đấy cúi người cúi và mở ống ngắm này bạn có thể xem cúi vào mổ ống ngắm này đấy có rất là nhiều nhiều có thể xem có thể xem nó chạy nó sẽ tự động bật và mình tắt cái tiếng này đi thôi đấy âm thanh này đối với đối với trường hợp mà các bạn các bạn vào các bạn login bằng Facebook nhá bây giờ khi vào các bạn login bằng Facebook và sau đó chọn ngày tháng năm sinh của bạn vào sau đó các bạn vào ở trong phần ngôn ngữ ấy bạn chuyển sang tiếng tiếng tiếng Việt cho mình đấy thì nó sẽ có cái đồ họa như này đấy đồ họa và các ờ, độ nhạy các kiểu này đấy, âm thanh này đồ họa này đấy cơ bản này đây các bạn có thể chỉnh lên cao này đó còn ở đây cái độ phân giải của nó ấy các bạn ở đây là cái độ phân giải đồ họa và tỷ lệ khung hình của nó đang bị hạn chế ấy. là do cái bản này là Ờ, nó nó chưa chưa chưa cập nhật lên thì video sau ấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chèn cốt vào trong cái tự game này để cho chúng ta có thể là uh, mở khóa được cái cái giới hạn của cái FPS của nó thường ở dưới này nó còn có cái mức setting FPS ờ, bình thường cao cấp hoặc là extreme này đấy nó có chế độ ở đây đây là nó không bật được thì video sau thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách uh, giúp chúng ta có thể chèn đoạn cốt vào trong cái tựa game để chúng ta có thể là mở unlock và chúng ta chạy được như là phiên bản quốc tế ấy như các bạn đã thấy ở đây nó chỉ chạy ở 720p các vâng ạ đó thì nó không thể lên được độ phân giải cao hơn thậm chí là 2k 1080 được chưa video sau thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách uh, thủ thuật là để nho nhỏ để các bạn uh, giúp các bạn chèn vào cốt vào trong cái uh, cái tựa game có nghĩa là game nó được làm bằng các đoạn má cốt mà các bạn các bạn biết một tựa game hay một cái ứng dụng gì nó đều được tạo bằng cốt thôi được chưa? mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chèn các đoạn cốt ờ, cái cốt mà nó má hóa ấy các bạn hiểu chưa cái cốt này là cái cốt nó làm nhiệm vụ thuật toán nó để giải mã cái cái độ phân giải đó được chưa? để cao hơn thậm chí các bạn có thể chỉnh đến 4k cũng được được chưa đó nhưng mà 4k đó nó phải phù hợp với cái cái gì các bạn nó phải phù hợp với cái từng cái hình ảnh nó nữa nếu mà các bạn chỉnh lên 4K các bạn vẫn có thể chạy được nhưng mà cái hình ảnh của nó nó không thật bởi vì cái tựa game của chúng ta nó làm ở ở cái mức thấp hơn thì dạ chúng ta chúng ta chỉnh lên nó cao nhưng mà nó nó nó vẫn không thể hiển thị được cái độ phân giải nó ra các bạn các bạn chỉnh đoạn cốt đấy thì ở đây ấy, là nó có thể chạy ở được ở ở ở độ phân giải 2K được chưa hoặc là H1080 nhưng cái phiên bản này là phiên bản giới hạn giống như một cái chiếc điện, thoại iPhone của các bạn ấy các bạn tại sao nó lại bị unlock à, phải ăn lốc máy của các bạn thì các bạn mới được sử dụng được các sim khác nó cũng thế rồi bản chất của cái máy điện thoại đó nó vẫn sử dụng được các sim khác nhưng nó đang bị khóa mà thôi được chưa đó trong cái video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chèn à, đoạn cốt vào trong cái tựa game để chúng ta có thể là chơi được cái Ờ, ở đó độ phân giải cao các bạn nhìn ở đây nó độ không về độ phân giải nó không cao như là phiên bản thực tế của chúng ta phải không ạ đó cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau bye bye các bạn chúc các bạn một ngày tuyệt vời bye bye